Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đài Gaming Thì mình vừa nhận được một đơn đặt hàng là đặt hồ một món đồ Đó chính là một cái Windows lúc lên 15 Và để thử xem Ngày hôm nay mình chiến đấu với Gobin có chiến thắng hay không Và đây là cái cách mà mình nhập đồ và mình cũng chia sẻ với anh em luôn thì ở server của mình ray mà để success á lấy thành công sẽ là ray 2 nên mình muốn test là mình phải test máu trước và rồi ba phát lên như này là chúng ta là phải tiếp tục test nha nhé mình sẽ đợi rồi fail fail này có lẽ là lần tiếp theo là ray lên nha nhé đây là ray đấy Ray này sẽ lên à, bỏ một TCA để tổng mất đó đó lên anh em thấy ra rất nhanh gọn lẹ cộng 14 tiếp tục chúng ta sẽ phải chuẩn bị tiếp đó chính là mẫu bình ba bình máu ba bình máu như vậy anh em chia ra sau đó anh em sẽ test ray đôi khi việc ép win cộng 15 thì có vẻ rất là đơn giản nhưng mà đối với win mà không có lúc mà thêm ụp 4% như này ok bạn này muốn tỷ ít không rồi fail hết anh em này anh em thấy chưa fail rất là nhiều ba lần fail mình sẽ mở rộng hòm thư ra để mình có thể thấy được thành công này anh em thấy đây đối không hai lần thành công này hoặc là fail này giờ mình muốn tẹt lại một lần ray đôi nữa đó, ray đôi không đó, fail tiếp chúng ta sẽ phải tìm ray của nó lại tìm cái tỷ lệ của nó ra là một lần đó cái này chưa chắc chưa chắc lần thứ hai là nó sẽ thành công nha anh em chúng ta phải test trước cho nó xuất hiện ray thành công trước đó anh em thấy chưa nãy mà mình mà bỏ đồ 15 vào là ra đi rồi đấy chúng ta phải từ từ không nào vội chiến đấu với Gobin mà tinh thần không thoải mái là gì ra đi lắm anh em ạ rồi tiếp tục ta là test ray fail anh em thấy chưa căng lắm fail này success fail này nếu lần này là fail rồi thì lần này sẽ là thành công nha nhé lần này mình nhìn là thành công vì ray hiện tại đang ray một này ray một một này chết mắc lên hơn rồi còn 15 ray em ơi khi mà anh em nhìn thấy ray mà nó đã thay đổi từ hai ray lên sau đó một ray xịt xong xịt xong rồi lên lên hai lên tiếp tục thành cả ray mà fail này success này fail success thì anh em chờ một lần fail nữa là ba cái lần này là tính tổng là 6 lần thì nó xuất hiện success lại thì chắc chắn là cái này là phải success nên mình nghĩ là vậy tất nhiên là không có một cái tỷ lệ nào ép đồ là trăm lên hay không tất cả và chúng ta là phải dựa vào kinh nghiệm cũng như là một phần là sự may mắn anh em ạ à. như vậy là chúng ta có thể đi giao hàng được rồi Win cộng 15 Full Rely và vì thân 4 HP riêng này dành cho BM uh, à, dành cho uh, à, EBM đi bút trong các cuộc uh, chiến đấu công thành như là CS hoặc là AK giải đấu guild và hy vọng là video này sẽ giúp anh em một phần nào cái cách ép đồ để anh em có thể ép được cái tỷ lệ là như mình mong muốn bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo bye